Hello nha, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Cụ Đại Gaming Thì ở các video trước mình có sử dụng Harmony để đập lên option mới Ở season 16.2 cũng như là season 17 Thì đó là có thể đập ra tìm ở vũ khí hoặc là áo quần Thì đối với việc dùng Harmony lắp cho ở vũ khí thì mình đã có video riêng nhưng mà để làm sao để có thể dùng cái gì để tạo ra được harmony và cách tạo như thế nào thì ở video ngày hôm nay mình sẽ cùng với anh em đi chế tạo harmony ở bản đồ là tháp tinh luyện thì trước khi mà đi đến tháp tinh luyện thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị là game stone game stone này thì ở session của mình thì có thể farm ra giống như Diavel và chúng ta để là auto là game stone và có thể farm ở map Volcanot đây map đây là map uh, giao tranh map chiến trường nha anh em Volcanot và anh em sẽ phải vào trend để có thể xuống và yêu cầu level là 300 khi anh em xuống đó thì anh em có thể farm ra được cái này và tỷ lệ rơi thì cũng khá là nhiều ở đây mình có chuẩn bị ba gần 3.000 viết tầm 2.800 viết đấy và bây giờ mình sẽ cùng với anh em đi tinh luyện đó để có được harmony thì để có thể tinh luyện được thì chúng ta sẽ phải đi đến với map cantoru Remain yêu cầu level là 300 và ngày hôm nay mình cũng đây chúng ta sẽ đến với Kantoru Remain và chúng ta sẽ phải di chuyển đến cổng đấy chúng ta sẽ phải di chuyển đến cổng đây anh em có thể chậm tạp để di chuyển dễ dàng hơn mình sẽ bút đây chúng ta đi đến đây gateway machine đây tạo tin lượt đây đây anh em đi vào cổng này cho mình đấy di chuyển vào đi vào rồi bây giờ chúng ta sẽ có cái cổng này đi vào đầu tiên thì mình sẽ chuyển chết con quái này đi ạ à. xong anh em và tiếp theo anh em sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái nhận monster pendant này anh em mang lên và cái nhận này thì anh em có thể farm rơi ở ngay ở các bài quải ở đây luôn ở map Canton Remake hoặc anh em có thể mua ít shop bằng cách nhận ít và vào mục event invasion và anh em có thể mua với giá 150 con hai cái đều được và anh em nhớ là khi sử dụng xong thì anh em phải thả xuống để tránh đối bên nó về không sau khi có thế chúng ta chỉ cần nhập vào và bây giờ chúng ta có thể vào này you may có thể vào ngay bây giờ đó nếu như mà nó bắt đời thì anh em phải đợi nha nhé đợi người kia đi xong rồi rồi rồi sau khi mình vào ở trong chỗ cổng vào khóa tinh luyện thì chúng ta sẽ phải đánh quái Maya hồi xưa ở các season cũ thì anh em hay vào đây để farm level uh, săn vũ khí 380 nhưng mà đối với season mới hoặc ở season mình thì ở đây chỉ có thể rơi đôi 6 lần và bất kỳ đôi 6 lần nào thì không mặc định là đôi 380 nha anh em ngoài ra đi uh, à, Maya này cũng có thể farm được rút nhưng mà chúng ta sẽ phải đánh ở cổng cuối cơ bây giờ chúng ta sẽ phải đợi <clears throat> chúng ta sẽ phải đợi một chút để quái có thể xuất hiện và chúng ta có thể clear của anh đây bọt đã xuất hiện này anh em bọt maya của chúng ta rồi sau khi bọt xuất hiện thì chúng ta tiếp tục đợi một chút đây nhân vật vào là một và chúng ta phải diệt 40 con quái trong vòng 15 phút Đấy. mình sẽ phóng nó lên một tí cho em dễ đi đây anh em có thể giảm táp để giết quái được dễ dàng hơn nhìn thấy rõ hơn nha nhé đây mình còn ba con là ba hai hai chín này rồi sẽ đánh còn mười còn hai ba con là nhiều ấy giết yes ở đây cũng có thể rơi game stone nha nhé nhưng mà khá là ít đó đó, đó. đó. còn hai con nữa à, còn một con ok xong sau khi anh em diễn xong quả thì nó sẽ xuất hiện là bot đây bàn tay maya đây rồi bây giờ chúng ta sẽ đánh đánh nó đây bắt đầu có đam này anh em? ui. con đun ma này thì đi trên cũng khá là ngon đó nó rơi đồ này anh em sẽ có nhặt được lúc thôi để xem chúng ta sẽ được gì đấy Glorious này wow DD này cũng ngon này chân thì thôi mình sẽ không nhận tiếp tục chúng ta sẽ phải đợi đợi đánh thêm một lượt quái nữa và tổng cộng là hình như năm sáu chín lần đánh đấy anh em cứ đợi khi lần quái tiếp theo xuất hiện rồi như vậy là lượt quái tiếp theo của chúng ta đã xuất hiện và chúng ta tiếp tục clear quái này đấy anh em có thể nhìn bên góc trái lượng quái sẽ giảm dần khi mà anh em diệt đi chịu sao thấu Đó. còn 14 con thôi còn 14, 13 con quải này anh em rồi còn 6 con rồi à, còn hai con đấy game stoner này nhá thấy không đấy rồi còn một con quái chúng ta sẽ phải đi tìm đây một con quái ở đây rồi rồi xong bây giờ sẽ xuất hiện là bàn tay của máy giá tiếp mình máy giá thì sẽ có hai bàn tay nhé đây bàn tay thứ hai của máy giá đây cái con đun magic của mình khá là mạnh mình giết khá là nhanh đó. tới tiếp rồi sao lần rồi mình không nhặt đây đồ này vui quá có lúc thì mình nhặt kiểm dd hp và chúng ta tiếp tục đợi trong vòng một phút này này next battle will be start in one minute rồi như vậy là lượt quả tiếp theo của chúng ta đã xuất hiện rồi nhé tiếp tục chúng ta sẽ giết 20 con quái này luôn đấy còn 7 con Đấy, vâng, như vậy là còn 5 con còn ba con nha anh em rồi bây giờ chúng ta sẽ giết tiếp bàn tay mea một lần này là sẽ hai bàn tay nha em mình sẽ kéo nó lại một lúc cuối rồi đập bé đập bé đập toàn này cuối rồi chết đi đó có vũ khí này anh em đấy cổng bao đã được mở đấy với ở rơi rồi xong chúng ta đã rơi vào chỗ cổng đến vào tháp tiên luyện bây giờ chúng ta sẽ phải triệt qua vật này nha anh em và phá vỡ bức tường này thì chúng ta mới có thể đi vào được nơi mà để tạo tháp tiên tháp tiên luyện của chúng ta ở đây nó cũng sẽ yêu cầu diệt quái này nhé mình hay à, cố gắng chạy vừa diệt vừa chạy đến cái chỗ mà con bot con bot nó sẽ ở cuối này không đấy anh em có thể con bot không mình sẽ cố gắng giết nó nó sẽ biến mất đấy nhé kiểu mình giết một mình nó đó mình gây đam là một lát rồi nó lại biến mất mình lại đi tìm mình vừa đi tìm mình vừa giết mấy con quái theo yêu cầu đấy đó đây này nha đó còn gần gây đam nó đó nó chuẩn bị hôi này đó lại tele tóc biển này đấy không lại tóc biển này nha nó lại tóc biển ở đây này trước khi anh em không cần quan tâm đến con quái bên này đâu trước tiên là gọi giết con này trước đó, chạy đâu rồi không biết đây rồi chỉ cần giết con này là được anh nha đó chết rồi này đó, sau khi chết thì nó có thể là rơi đồ thân này đó hoặc là có thể rơi đứng rút hai món đồ thân này rồi sau khi diện sau này anh em chỉ cần anh em thấy không hết đường nhưng mà vẫn đi được đó, anh em di chuyển đến mình rồi chạy đến đây gặp nhân vật là Elfish rồi chúng ta chọn vào refine gemstone này đó ở đây chúng ta có thể bỏ vào namo đấy mình sẽ lấy cùng 50 mình bỏ vào luôn rồi chúng ta ấn vào thành quả là sẽ được URL of harmony nha anh em đấy một hai ba bốn này tiếp tục đấy cái này được à, một uh, 165 200 thì được 165 nó sẽ bị giảm nhé có tỷ lệ thất bại nữa nhưng mà không sao mình nhiều mà hả hả Đấy, anh em cứ chuột phải vào lựa chọn và nó sẽ tải, chỉ tạo cho anh em thường chuyên là anh em một lần đi thì nên là gom nhiều nhiều giống mình nhé cho đỡ mất thời gian đó mình lên được bốn cùng đấy đó đó và anh em thấy gì không nhưng là con mở harmony đâu cần phải đi mua đâu ta có thể farm được mà đó đây là thành quả của mình bây giờ mình sẽ gom lại gộp lại cùng 50 thì để gộp lại cùng 50 thì chúng ta có thể nhấn vào Booner và ở trên sân sau thì nó sẽ tự động gộp cho chúng ta Đấy, mình xếp lại một tí cho nó gọn trước bình thường đi thì nó sẽ có rơi cả rút nữa kìa anh em diệt con bot con này ấy, thì nó sẽ rơi rút ở đây nữa Đó, mình xếp lại cho gọn cũng khá là nhiều đấy nhé mình sẽ sơ ta là một hai ba bốn năm sáu bảy tám này tám nhân với à, bỏ cái này xuống đi để mình cho gì đấy vừa khít lần này anh em đấy là 2008 viên đây 1 2 3 4 5 6 6 nhân 8 là 48 48 nhân 750 là được 2004 viên gần 2004 2005 viên ấy, dao động trong khoảng đó là chúng ta mất tầm 400 viên thôi đây là ok rồi rồi sau khi có lượng harmony như vậy thì chúng ta có thể di chuyển đến map aya 1 đấy ở đây thì chúng ta có thể chế tạo harmony và mình sẽ dành riêng một video để ờ, sử dụng ba ốc này đầu tiên thì đối với ốp ảm đầu tiên đây anh em có thể lựa chọn get ôi rồi có ốp tìm luôn này skill attack power này excellent dam này ngon đấy bây giờ anh em có thể nhìn thấy cái vũ khí của mình này có thêm hộp này đó anh em cứ ghét trong quá trình ghét thì nhận chỉ đạo thì anh em cứ đợi từ từ thôi hộp tìm nhưng mà không ngon đó đấy đấy đó grid down nó tắt success rồi xanh, rồi bây giờ mình sẽ Ủa. rồi nha em tiếp tục mình sẽ nhấp vào golden grab redstone ở đây chúng ta có thể được à, vật phẩm là phải cộng 4 <coughs> ở đây mình sẽ đập cộng 4 hai con này cái này lên 1 2 3 4 4 thử xem được không nha nhé đó yêu cầu là phải cộng bộ này anh em cộng bộ nó cao hơn này rồi anh em có thể chế tạo là được là higher ờ, finding tone đó mình được hai viên này rồi sau khi mình thử đập vào có được không nha không được remove ở ờ, harmony thì chúng ta có thể dùng cái đá này để xóa đi cái ổ đây mình sẽ thử xóa cho anh em đấy rồi bây giờ của mình thành trắng đây này bây giờ mình tiếp tục mình có thể add harmony lại cho em nó đó à, ghi tăng lên còn cần lắm nó bao hộp nhưng mà không có ốp ngon enemy cũng được mình đang theo nhân vật ne đó, anh em cứ ghét khi nào mà anh em thấy có ốp là anh em cần đấy giống như strain nó kiểu bao hộp xanh đấy tròn đó bây giờ mình có thêm bao này tiếp tục ui Visa Power lên 80 này SD giảm đi 10 này cái này ngon cực kỳ luôn cái này mà cho đi PVP thì coi thôi rồi luôn rồi ôi tương tự với cái sách của chúng ta thì chúng ta cũng có thể làm như vậy nha nhé đó đó chúng ta ghét khi nào mà có cái ộp mà chúng ta cần có agi à, salamdam này rồi ôi đó, tăng agi lên 30 tăng salamdam lên 40 này đó nhìn thấy không còn cái ốp mà agi cộng đây rõ ràng nhất là lên cộng 20 này ban đầu là mình sẽ chỉ có 4 thôi đây mình tháo xuống cho nha ban đầu mình chỉ có 4 điểm này được cộng này sau khi mình mang vào thì anh em để ý trên start English 20 là nó sẽ thêm vào cái điểm bonus bên này 20 cộng với 4 hồi này là thành 24 còn agi thì sẽ được tăng lên 30 và agi sẽ là 30 cộng 4 là 34 và cái điểm ở à, đây điểm Excel lần đam cộng 40 chúng ta sẽ tìm kiếm ở bên cột bên này nhé nhé thử xem gọi Excel lần đam bên này và nó sẽ được cộng vào bên này đây Excel lần đam English này đây là đang cộng 60 nha mình thả xuống là chỉ còn 20 thôi này đấy anh em thấy không chỉ còn 20 thôi bây giờ mình mang vào là nó lên 60 đấy đấy là cái cách hoạt động của cái ô harmony mới và FD reduction rate thì nó sẽ là tăng cái tỷ lệ đánh giảm cái tỷ lệ đánh vào FD và tăng tỷ lệ đánh vào máu và trên đây là video của mình giới thiệu cho anh em biết cách đi tinh luyện từ GameStone thành Harmony để anh em có thể đập được cái dòng phím như vậy và các dòng phím nó hoạt động ra làm sao thì hy vọng là video này sẽ giúp ích cho anh em và anh em nếu có thắc mắc nào thì có thể để lại bình luận ở phía dưới và cũng đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt subscribe để có thể theo dõi các video tiếp theo và bye bye hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo